Hôm nay chương trình này là đi du lịch Pacific ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần này tuyến số 3. Các bạn nhớ ra chơi không? Shizuke chờ chương trình này khi dịch corona nên chúng tôi không thể đi du lịch bằng xe buýt. Shizuke không tải. Rất rất vui. Bắt đầu đi du lịch bằng xe buýt. Đầu tiên là Lạc Sĩ Ngào. số 8 à, Số 8 ở đâu? Nhà hát Sài Gòn Ok, chúng tôi xuống ở nhà hát Sài Gòn nè Ok, đi đi đi Sài Gòn Trồm giải chưa đẻ Còn phải dối chiều một quần cà phê Thử thách này là rất là dễ Đường Detanton là khu vực nhà bảo Nè, người Nhật thường đi đến đây Shisuke cũng biết gần đây à, Ok, 日付除いてよポッコンカフェ NO もよろしくね ngẫu nhiên là Shinsuke tìm ra quán cà phê này kiểu không có cà phê à yeah. Dạ. nhưng mà đi đã tạm thời đi vào nha tiền cà phê nhà cũ ờ, cái nào tại cũ nhà xin phải nói là khi vào chung cư này thì rất đáng sợ à. mà tại sao Shinsuke vào chung cư này và tại sao đến cà phê này khi Shinsuke đi bộ trên đường thì Shinsuke kiếm ra khai trương quán cà phê à. nên Shinsuke biết thì gì đến quán cà phê này à. này sữa chè hộp tế dối tiêu quạt cà phê này okay. Chị sẽ dối tiêu tiệm cà phê khác này tiếp theo đi đâu? Tiếp theo chỉ sẽ giới thiệu con cà phê Phong cà phê À, phong cà phê là nổi tiếng nha Người Việt Nam cũng thích con Cà Phê Ở con cà phê nào cũng rất ngào Nên Shizuke cũng thường thì uống cà phê ở con cà phê Sasuke tương mùa ở city Annam Market vì có nhiều rào an toàn nè người Nhật của ở đây tối rồi sữa chua cà phê người Nhật Bản cũng biết sữa chua cà phê quy sắc công ty du lịch được biết sữa chua cà phê nên người Nhật và người Hàn Quốc cũng biết sữa chua cà phê Shisuke rất rất thích sữa chua cà phê chua ngọt là cái con con cà phê được sử dụng ở Hà Nội bây giờ là ở Hàn Quốc cũng có chỉ nhãn. Ok. Chào. Dạ mọi người là không cần đi du lịch Việt Nam nữa ừ. tại vì là nếu đi à. du lịch Hàn Quốc nữa, ừ. thì có thể cũng được nha không cái hy vọng người Nhật Bản đến Việt Nam để cùng cà phê sữa chua ngon lắm chỉ còn còn cà phê là chỉ ở Việt Nam thôi không là quán công cà phê Hàn Quốc là cây gì ạ? Gà bọc, gà bọc. Ok Tiếp theo shiitake là sẵn nhau Ô, số 5 Số 5 là Oh, nhà thổ than đi đi đi đi your head, Muroy. and he will do it. Shizuke trong giải chưa đẻ yeah. Shizuke muốn trồng chưa đẻ nơi Instagram cố <laughs> rồi nè bạn Thái dối tiêu về quà của Việt Nam à, cũng dễ ha yeah bên kia có chợ thân thiện nên chắc chắn có thật ra là Shisuke thật ra là 3 năm trước Shisuke sống ở nơi gần đây nên Shisuke thường đi xung quang. 的餐厅。Chắc chắn có quá tầm Việt Nam Thế hả? Yes Ở đây là chờ Nè Chắc là không có và Việt Nam lắm Israel Có hát điều Việt Nam ờ. Hát điều Việt Nam là bảng xếp hàng trên đây ơi số move rất là nổi tiếng hát như Việt Nam ở Châu Thanh Nhiên rất là nổi tiếng Trời <laughs> dạ, Việt Nam là nổi tiếng này Nguyên Nhật Bản thường đi mua ở đây ra hạt Rahadil mỗi người mỗi hạt điều Việt Nam hạt điều Việt Nam ngon nhất trên thế giới nhỉ đúng rồi à. <laughs> đúng hả <laughs> vàng cái này vâng. xem xem à, ram và vàng vàng à, xem xem này ừ nó như cái chuyện là ram rồi giống như sao nè. để cái bao zip cho nó ra là vàng là xem xem ừ. à, ngon nhất là cái gì ngon ngon hơn vậy hạt điều ngon hạt điều ngon điều bổ ờ, bột ờ, ruột à cái này ngon ờ, à bánh đó ăn à rất à, là đẹp ăn thanh ăn nhân thanh nhân thanh nhân thanh nhân nhẫn thanh nhân nhẫn thanh nhân thành nhân đúng rồi ừ. nhân nghĩa là nhẫn nhân nhân nhân nhân sai hả kenyang nggak? Kenyang. Oh, kenyang. Oh, oh, oh, oh. Suka, oh. Oh, alhamdulillah. Oke. Hai mươi tám. Hai mươi tám nghìn. Mango. Không. Ừ. Rồi mango. Ờ. Coconut không? Không. Ừ. Coconut. Ăn à. ừ, cái này. Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha. Bye bye. Mưa hết điều rồi 100 gram 20 tháng vâng. cái cái này là một ký là 280 ừ. là quay là 300 ít một ký ít nè rẻ hơn だったらしすけビゼットパティねえしすけほんであんパティない大好きしすけもまパティないしすけ 蛋我哈就按咖子。你好，耶，阿弟，碰碰碰，哈少，干，咖子咖子，滴哈丢，碰，碰可乐，OK，碰滴碰碰，哎，过来丢了，碰碰，就，其实给过来摩天呢，摩天，碰就呀。 Shizuke đoàn cho các bạn nhé không các bạn cũng không cần <laughs> chắc chắn chắc chắn không muốn lấy điều à? nè không muốn lấy muốn không các bạn muốn phát điều không không hãy viết comment rồi đấy cho là cho phải là tao phải đầu vậy tổ tao phải là đủ mẹ đúng không? Cơm một nè Mong ra khỏi quận một nha Tại vì là thường ở quận một nha Đó đấy Tiếp theo là ở đâu? Trăm hiểu bón xoài Nguyễn Thái Song Ok Đi xa nè ừ, ờ, Quang bắp Bắc Ý? Quang Gô bắp Gô Bắc hả? Gần à. sân bay Tuyến số 3 là đi qua quận Phú Nhang đó trên đời không những Phú Nhang cô cô ba là em hỏi chị cái đó là hỏi đi cảm ơn bạn cảm ơn chị khi mới đến Việt Nam chúng tôi sơ chơi